Chóng chào mừng quốc ca đoàn quân Việt Nam đi chung lòng khu quốc bước chân vùng vang trên đường gặp gỡ. Cờ mau chiến thắng mang hồn nước súng ngoài xa chen thuốc quân hành ca đường vinh quang tây xa quân thù thắng, dân lao cùng nhau lập chiến vì nhân dân tiếng đâu không ngừng tiếng mau xa xa trường tiếng lên cùng tiếng lên nước non việt nam ta vững bền đổi ca cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên cố gắng chân đáng cao hoàng bác hồ lời thời ta ghi cho mãi mãi trong tim không phai quyết chứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà tiên quyết tiên hoa kỳ tâm tươi anh em tài đua suốt đời cùng yêu nhân dân như chuồng lao động tăng gia thi đua học ngày một tiếng ca